tao coi Tao làm kỹ đi tao Ra xin em tao Anh anh văn văn Anh à, bố mẹ anh Hello mấy trường. Hello con cặc bạn nào không yêu rồi thì đi. Mike, Mike, Mike, Mike, Mike. Mike. thằng thanh con này Ui.